mày đi mua một cái điện thoại nó vip như nào nhưng mà, mà mày lại lại phải nghe đến như thế là mày đã nghĩ được quảng cáo á địt cái con mẹ à mày bố mày làm quảng cáo thì phải quảng cáo game nó mới nắm tiền hiểu chưa lợn vay bọn này đi em à vâng. ồ em ơi cho anh hỏi nhờ một chút được không nhở Vâng, anh anh cứ nói đi ạ. Tức là bây giờ như này nhá, tài chính nó rơi tầm khoảng là từ 3 à từ tầm khoảng 50 quay đầu. Em hiểu chưa? Mà bây giờ anh muốn mua một cái con à, điện thoại ý là là nhìn qua thôi, em hiểu không? Tức là ý là chỉ cần anh cầm điện thoại lên cái là nó là ok luôn. Và nó chống nổi khét khét tí thì là em có dòng nào không em? Trong tầm giá bao nhiêu ạ? nói chung là tiền với anh thì nó, nó không quan trọng em hiểu không đường đường một người nghiện nó có tiếng ở khu vực như anh thì nó không, không quan trọng về tiền anh chỉ quan trọng là con nào dùng nó uy tín tí là được ừ, vâng uy tín nhưng mà ví dụ ừ, chăm mình đang có nhu cầu trong khoảng bao nhiêu thì em mới ờ, tư vấn được chứ còn ví dụ điện thoại thì tầm 3 triệu cũng có mà khoảng tầm ba mấy triệu thì cũng có ạ thế em xem một cái thằng nghe cái giọng nói nó sáng sang sảng như anh thế này mà bây giờ mà em lại ủ là dùng cái ba triệu mấy thì nó ra cái gì nữa mà không không ý ý của ừ. em là đang hỏi là anh tức là nhu cầu của anh trong tầm giá bao nhiêu ấy ạ thì em ý tức là em có thể gọi là hướng cho anh cái điện thoại đấy được ạ kịch kim đi em ơi kịch kim kịch kim kịch kim kịch kim kịch kim bây giờ thì có 12 vừa đồ mắc anh nhé con đấy là bao tiền anh chờ em em check lại giá ừ. cho anh anh gọi điện cho em này nó có mất nhiều tiền không nhỉ? Ờ, anh em có thể gọi lại cho anh ạ. À, không không đừng. Anh ga lăng mà em đôi khi là em nhiều lúc này em cứ nhạy cảm quá. Dạ không ạ, cái này thì Em à. Ừ, vâng ạ. Thế là, là, là, là cái, cái cái cái cái cái trung tâm à, quán này mình nào đâu rồi em? Tức là em làm ở quán nào? em ở 418 Lệ Trai anh nhé. Mã số em à nhầm nhầm. nhầm. Ờ, tức là là là, là quán mình à, à tức là là ở 418 Lệ Trai à? Vâng ạ. Thế là, là, là ví dụ như là đến đây là mình mua là là, là ý là là có được bảo hành hay, hay gì không? À, ờ, 12 đúng mắt thì con này sẽ là bảo hành chính hãng VNA tại Việt Nam anh nhé. Là cái gì? Hàng chính hãng Apple Việt Nam ạ nhưng mà đại khái là em phải cho những con nào mà nó ví dụ như là mình xem phim ấy mà nó âm thanh nó phải to rõ và nó nét nét tí cơ em phải nhỉ ừ, hiện tại hiện tại iPhone thì con 12 vừa đổ mắt này nó đang là cái cái dòng gọi là đời mới nhất của iPhone rồi ạ iPhone iPhone thì nó lại dùng iCloud Now nếu cái thế Samsung đi ờ, Samsung thì em lại chỉ có tầm nốt nốt 9 hoặc nốt 10 thôi không có cái loại là gặp gặp kiểu vâng, phi không, không, không có hàng mới đâu ạ phi và clip đấy à, ờ, dạ không ạ ừ, Samsung thì em chỉ có nốt 9 hoặc nốt 10 nhưng mà cái đấy thì sẽ là mày. ví dụ như, như em nhé em này em này em này em này anh hỏi anh, dạ. anh hỏi hơi hơi gọi là ý là nó hơi tế nhị một tí em em hiểu không thế ví dụ như em dạ chẳng vâng. hạn đúng không thế ví dụ như em, năm nay này em bao là bao tuổi rồi ừ, cái đấy thì liên quan gì đến máy đâu ạ từ bây giờ này em phải tức là anh bây giờ cái mục đích của máy ấy, thì thực ra nó để là nghe gọi em hiểu không dạ. thì anh dùng cái con mẹ nó con một một không hai cũng được thế nhưng mà mục đích của anh dùng máy đôi khi nó là cái phông cái ảnh em hiểu không tức là nó là cái một cái vật trang sức nữa em hiểu chưa thế thì anh mới hỏi là cái tầm tuổi như em mà bây giờ nhìn một thằng về mặt hình ngoại hình nó hơi xấu xấu như anh chẳng hạn này nhưng cầm cái con 12 Pro Max ấy thì là liệu là nó có như em là có yêu luôn không là ý là có ok không tức là tầm bây giờ bây giờ dùng cái đấy là là, là, là uy tín rồi gì cái đấy nhưng mà như em nói với anh ạ hiện tại thì đối với iPhone thì con 12 vừa đủ max nó là đời mới nhất rồi tức là sau về đẳng ra thì nó mới sau thôi ạ à còn ví dụ bây giờ anh ví dụ như anh thì anh muốn dùng iPhone, Samsung hay là Xiaomi thì nó sẽ dễ hơn đấy chứ còn thế như em này, cái vấn em đề ơi em, em ơi em ơi em ơi anh dùng máy thì cũng chỉ là để cho các em ngắm thôi đúng không chứ còn anh có được cái gì đâu thế anh mới hỏi em là bây giờ là như em chẳng hạn là nhìn bây giờ một thằng đàn ông mà một thằng thanh niên mà cầm trên tay con iPhone 12 Pro Max ấy thì là có ok không? cái này thì em không thể trả lời anh được tại vì cái này nó mang tính cá nhân lắm ạ. Cái cá nhân anh nói là cá nhân như em chẳng hạn này thì là em nhìn nhìn à em lại lại không đánh giá người dùng thông qua dùng điện thoại gì dạ không ạ Tức ừ. là... em ơi à, thế nhà mình là, là là nó có mấy phiên bản này không dạ nhà mình có mấy mấy phiên bản hiện tại thì em vừa đúng mắt em chỉ có hàng chính hãng vi em thuê nhá hàng full hộp luôn ạ thế ý là full hộp thì bao nhiêu tiền ờ, con đấy thì sẽ là 26 triệu 190 ạ à từ từ chờ nhá nhắm ấy. 12 bữa đầu mắt nó là 20 28 triệu 790 ạ Thế là là là là là, là, là, là sao ở trên mạng nó có cái hàng gì nó lại có triệu triệu rưỡi này là kiểu gì em? Uhm, ừ. triệu rưỡi ạ. Ừ, nhà mình là có cái vâng. hàng gọi là cái gì nhỉ nó gọi là mao trạch đông hay là cái gì này cái đấy thì bên em không có anh nhé sẽ dùng đầu tư phát 26 triệu mà như em em bảo em cũng có thiết tha gì đâu thì anh thấy nó cũng buồn triệu, 28 triệu 790 ạ 28 triệu cơ à? vâng ạ thế chẳng may ví dụ như là anh mua về đúng không dạ 3 ngày sau anh dùng rất bình thường đàng hoàng không làm gì cả và ba ngày sau anh cầm ra anh cắm lại thì là cái kim này em cầm được bao nhiêu ừ, cái này thì em không quá sức được tại vì cái này nó là hàng mới hàng full book thì khi mà anh tức là khi mà anh trả lại máy ạ thì nó sẽ mất phí và nó sẽ mất cả phí tiền phí anh chip nhé anh cắm thôi tức là anh anh anh kiểu bây giờ gọi là đôi khi mình cũng nhớ nhàng ấy em em em, em hiểu không đời cờ bạc mà gì đó thì đôi khi là nói thật với em là cũng nói thật tâm sự thật là hôm qua là anh cũng gọi là anh mới bế được cái quả gọi là chó ngáp phải ruồi được con nô thì hôm nay là anh đầu tư quả kèo để mua điện thoại em hiểu chưa thì bây giờ là bây giờ ví dụ như chẳng may mà uh, anh mua 28 triệu mấy đến khi anh cắm lại thì là có cầm được tầm khoảng đôi chục không cái đấy thì sẽ tính tại thời điểm anh anh ấy lại cho anh bán lại ok em thế là thanh toán là có hình thức thanh toán là như nào em để em có tiền mặt hoặc chuyển khoản ạ thuận dạ có thanh toán bằng thận không bên em thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ạ à thế bây giờ là anh ra 418 này chay đúng không dạ vâng ạ này nhưng mà anh hỏi thật em là như em là nương được bao nhiêu mà em gặp một đối tượng khách hàng như anh mà em vẫn cứ giữ được cái tâm lý ổn định và ý là nói chuyện vẫn nhẹ nhàng điềm đạm này thì được ấy anh đánh giá cao về một cái người nhân viên như em ấy em hiểu chưa? thế khả năng là em sang em làm cho anh đi bây giờ như này anh sẽ cho thằng trưởng phòng kinh doanh của anh nó ra ngoài đấy và nó giao dịch với em nhá hay là có giao dịch online ờ, không em à, không anh có thể qua 418 lạch chay ạ 418 lạch chay kìa tức là ra phải là giao dịch trực tiếp chứ không để giao dịch online được phải em Dạ, online thì anh có thể gọi qua bộ phận code bên em ạ bên à. bộ phận việt ship code đi ạ thì người ta sẽ ship về tận nơi cho anh ship code là Korea dạ tức là bên em có cả Korea cả Đây mẹ hết tiền rồi bọn này tổng đài này đắt lắm đúng không máy mày còn tiền hết tiền mẹ cay tí mà xem có cái áo nào sơ mi mặc đẹp đẹp tí gì chưa xong bắt đầu là mày ra 418 nạch chay này thấy chưa xong bắt đầu là mày mày mày mày mày mày, mày vào đấy mày ổn em là là trưởng phòng kinh doanh ở chỗ ui giời không nhầm như nó điện lại sao chứ alo cách nói chuyện của anh ảnh hưởng đến giới trẻ thủ tướng mới có văn bản quyền bảo vệ trẻ em trên không gian mạng anh nhé đấy là gì đấy là là gửi đến những thằng bố những con mẹ mà không biết sử dụng quản lý điện thoại để con cái dùng một cách nó không hợp lý em nhé chứ còn kênh này của anh là 18 cộng em hiểu không nếu mà dưới tuổi 18 ấy tốt nhất đi ra ngoài là một cái thứ hai là gì học phấn đấy mà lại còn còn còn còn kiểu tầm như mày ấy thì nếch nhá ảnh hưởng tao ảnh hưởng tốt luôn đấy giờ có tiền đi mua điện thoại thế nào nữa vâng thằng điêu ta sao chín một một thằng ờ. đông người và cùng đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID-19. gãy nhỉ toang rồi đéo bắt lời luôn xích con lợn xích con lợn này không chúng mày chia sẻ tao cái để để để để, để đến cái giám đốc của cái công ty uh, ờ, Click 3 này à, cái gì cờ nhích bài à, nhân viên đéo tầm này đéo thèm nghe máy mình không được anh em chia sẻ hộ đâu mà bọn cái bọn cờ nhích bài này là uy tín không ở trong này tôi nghe đây cụ ơi vâng. ừ đi vẽ tin đéo rồi tôi mượn tạm một xe bạn tôi cắm được nút rồi nhá chết mẹ à, có thằng nào biết cái công ty quan khác rồi nói chuyện lúc vừa mình nói chuyện như vậy vài nó quá tụ tập đông người và cùng đóng góp cho quỹ vaccine phòng covid 19 mình với bên click bay ở bạn đúng rồi anh ạ ui giời lúc lúc vừa ấy thì em nói chuyện với cái chị phụ nữ đấy anh hiểu không anh ơi vâng. vâng bây giờ bây giờ như nhá bây, bây, bây nhà nhá em em nói nhà anh cho nhanh này thì bây giờ em gửi em đọc cho anh cái số này là số con trai của sếp ấy xong là anh điện cho anh ấy xong là để để xem là nó thích cái điện thoại nào thì thì thì là anh anh anh, anh bảo em nhé bởi vì em mua biếu mà 0912 41 41 41 anh nhá ờ, anh anh anh điện luôn em gái không chín một hai bốn một bốn một bốn một nhá chín một hai bốn một bốn một bốn một đúng rồi sinh nhật cháu rồi nhá ý là, là là con của sếp nên là mình tặng nó cái điện thoại không biết nó thích cái loại nào nhá anh anh điện luôn em gái nhá ừ, thế anh qua đây mua anh như nào ừ, thì, tức là lố nó thích loại nào thì em sẽ qua đây mua anh hiểu vấn đề không em không biết tư vấn về điện thoại đấy anh hiểu chưa nhá đi vậy à mày hết tiền thì phải thế thôi <laughs> ông ấy điện thoại hết tiền rồi bây giờ chả nhẽ lại bổ anh ơi anh điện lại cho em nhé thì nó lại bổ là đi bố cái thằng rẻ rách này tiền điện thoại không có mà cứ đòi hỏi gọi là dòng gọi là lại còn lại còn iPhone lại còn đi mệnh à mày lại còn 12 nữa cơ à <laughs> tôi chơi quả kèo này cho nó chắc không hiểu không alo alo alo ơi anh chính Anh... Alo. Anh Tiến à. Chúng mày tạm dừng, chúng mày tạm dừng không điện nữa, không điện nữa. Giờ dạ, để, để, để tao bắt quả sóng này ăn. Bắt đúng cái quả sóng à, hai Pro Max này á. Alo. Alo. Alo. Anh à? Anh có điện thoại đúng không? ạ? Ờ, không, mình... Ờ, à, à rồi rồi rồi, chắc là chỗ bên ờ, chỗ anh Mạnh anh ấy uh, điện... Uh, và vâng, mình cũng đang có nhu cầu muốn mua một cái điện thoại ấy. Pro Max đúng không? Vâng, mình tức là, là bây giờ thì cái yêu cầu công việc của mình ấy thì mình hay tức là là, là mình cũng thường xuyên là đi lại nhiều nơi ấy alo địt mẹ ai nào một thằng fan nào ấy con con bẫy mình rồi địt còn mẹ ao trên mạng tổ sư mày <laughs> số đấy không phải số thằng đấy alo alo lịch đi cô cô bố bình tĩnh để để con ăn quả kèo rồi ấy cái đi mày ca à, đừng điện nữa các ông có, có ờ, chuyện các ông các ông có, ông có 12 đồ mắc không mà không có điện lắm đấy nhỉ đấy nhiên để cho nó điện lại tôi cái này alo lỗi đi mách à nhà mày bố đâu để nghiên ờ, mày bị điếc cả cái lồn mách à nhà mày mày cho tao gì đi mách tôi à. cút mách à mày đi mách à cái hành vi mà chửi bới như vậy là sai nhá đấy đợt vừa rồi là thủ tướng là có những cái công văn chỉ thị nó yêu cầu là gì tất cả các streamer những cái người mà lên live trên mạng này này thì tránh cái tình trạng là gì không được có hành vi như vừa rồi hành vi mà chửi bới bậy bạ như vậy đấy là hành vi sai trái ảnh hưởng rất xấu đến giới trẻ nhá tôi làm ví dụ như vậy để mà đề nghị tất cả các anh chị em mà có công tác và làm việc trên không gian mạng mình cần có một cái cái, nhìn nó khái quát và cần phải có một cái cái sự gọi là là, là, là cầu thiện cũng như là gì một ý thức nhất định và rõ ràng tránh tình trạng này ảnh hưởng đến giới trẻ nhá hành vi như vừa rồi là sai Alo. hello Ai nhỉ? Anh Tiến à? Nhầm mấy em nhá. Cơm chứ anh? Hiện nay tao là con của sếp nhá. Ừ, nó thằng điện điện điện gì điện năm đấy em biết đấy. cứ mơ đồng cho tôi cho tôi 100 nghìn thế này à, tiền nó không cho nhưng mà cái điện liên tục làm phiền alo alo nghe rồi anh có phải là mua điện thoại 12 Pro Max bao tiền uh, bao nhiêu tiền dạ bên em là 28 triệu 600 ngàn ạ mày đóng giả không thành công nhá nó có số lẻ cơ dạ không ừ. ạ em uh, anh đợi, ờ, đợi em chút nhá mày ở đâu mày đang ở đâu 8 triệu 28 triệu 600 ngàn đồng anh ạ. Máy đang ở đâu? Dạ, em đang ở Hải Phòng ạ. Số bao nhiêu? Số số là số nào ạ? Tôi rồi lệch. Đi à, đóng giả thành công. Alo. Ừ, anh Tiến đúng không? Ừ, anh ấy. Ừ. ừ anh nhận ra em không? Lúc vừa là tao chưa giới thiệu, tao tên là Tiến nhá. Ừ. nhưng mà đừng đừng điện nữa để để, để tao tao mua cái điện thoại tao dùng thế này công công ý thức công vừa vừa đấy chứ đang chưa lắng này em đi mua chờ mua điện thoại mà cái thằng kia là điện lại chắc thằng kia chắc nó điện trong vô vọng luôn đấy Nghe rồi. Anh Tiến ạ. À? Tao tên là Long. À anh Long à? Có phải anh đang cần mượn phải không anh? Ừ, mày mày à lúc vừa tao có bảo cái thằng nhân viên kia là điện cho anh Tiến lồn đâu mà mày đi thằng bố cho mày đóng giả không thành công thì còn đùa đùa đéo thì mẹ à bố mà đi bịp những thằng bằng tuổi bố mày nó, nó, nó vẫn còn bị tao bịp của mẹ à chứ này, này giờ mày tính chuyện bịp này cả tao nữa thì alo sao bạn ơi anh vừa ờ, có một người điện bảo anh có đang có nhu cầu mua điện thoại của anh ạ bạn là ai nhỉ dạ, dạ, dạ em là nhân viên cửa hàng anh ạ cửa hàng nào bạn ơi dạ 418 là tranh này click buy click buy có bao nhiêu tất cả bao nhiêu chi nhánh các bạn ơi dạ có ba chi nhánh ạ ờ click buy có ba chi nhánh trên cả nước à ở ờ, thế cả nước có bao chi nhánh các bạn? Cả nước đấy. mõm mõm con chó <laughs> địt mẹ nhà mày bố mày rồi rồi còn bấp nữa gì thằng béo cười chứ không <laughs> ạ địt con mẹ à, mày các bố con kính lại con giờ vả con xin xỏ các bố là bố để con sống ấy cơm thật thì mẹ của bố đây tôi đang thiếu tiền mua nhá bây giờ này ta đang thiếu tiền mua clickbuy nhá bây giờ tao phải mua một con clickbuy bây giờ thằng nào có tiền đấy thì mà chúng mày ứng cho tao vay tạm tí nghe còn con ý hiểu chưa tám một bốn không một bốn một hai ba năm một hai ba thì mb banh nguyễn thành long đấy thì xem đâu thằng nào bản lĩnh hay toàn môi mõm mon môi nào mẹ để cái để cái thằng kia nó còn điện chúng mày điện như vậy thì, thì bố nó không điện được cảnh bố mà đã hết tiền này điện thoại đã hết tiền rồi chứ mày cứ ép ra một con đường cùng nhỉ gậy đặt cứ thế này. hơi nghỉ được một giây một giây đấy chán chưa cái gì đây ông gọi cho các bố ấy, các bố thay vì ấy. chúng mày chúng mày chỗ anh em chúng mày tao hỏi thật chúng mày chúng mày check của tao xem là cái thằng clickbay này là nó uy tín không là một cái thứ hai là giá cả nó có ok không là hai tao chỉ nhờ có thế vậy thôi chúng mày cứ điện tao làm đéo rồi nhỉ ai hello mày từ từ tao gọi nhá để để tao đi mua điện thoại xong tí nữa tao gọi anh em mình nói chuyện nghe nó oai hơn em hiểu không em em hiếu bất động sản đấy mà hiếu bất động sản ừ thôi mua dưới cho ông bà già cái nô nào nó mặt mặt đường tí sau này gọi là tuần rằm mùng một mình đi đi cho nó gần em nhá cái gì alo ơi đi mẹ à chẳng may mà tao có đang làm quảng cáo thì chúng mày cũng để nghĩ này tao làm quảng cáo tí cho nó cho nó cho nó ok tí thế này công toàn phá đám đây mẹ mà gãy thật thì mẹ nó vừa mình chốt chót phông ảnh mình đọc cái số kia số số đô đẹp em thấy chưa không chín một hai bốn một bốn một bốn một để gọi là tầm quan xếp mà thế bây giờ nó ức không như này bây giờ tắt thôi cũng phải tắt tao chấp nhận tắt đi gãy thật Ui địt cái mẹ mà tắt cái máy rồi không tắt nữa đi Bố xin yếu ấy ngoại nì nhỉ 16 thằng thay giao đợi à? thì vào dạ vâng dạ vâng. anh em em em em em em em vừa mới lổ cái hũ hũ to ấy thì thì bây giờ em em em muốn mua một cái điện thoại thì bên mình ấy cái 10 12 hoặc là Samsung con nào con nào uy tín nhất anh? Ừ, xin nhất là 12 Pro Max anh ạ anh ơi sóng nghe nghe, nghe kém lắm anh anh thử thử điện lại cho em cái nào nhá anh nhá nhanh lên để em còn bán vâng vâng ờ, À, mẹ, giờ lấy cái văn là sóng kém thôi nó điện lại không chắc nó cũng bây giờ thì bố mà điện thoại tiến bây giờ là hỏi 12 mấy cả bro nữa thì nó, nó cười rồi. thối cả mũi anh em đây, đây, anh này là anh ở bên cái bên clickbuy là là cái bên bán điện thoại uy tín đấy anh nói chuyện với anh em một tí anh nhá alo dạ vâng anh ơi bên em sẵn hàng 12 pro max anh nhé Ờ, mình uh, được chú em chú giới, giới, thiệu sang bên chỗ mình đúng không? Mình là dạ, bên bên, dạ, vâng. bên gì nhỉ? Bên uh... em là bên Clickbuy ạ. Ờ. Bảo hành uh, ờ, chính hãng 18 tháng anh nhé. Tức là như này chứ, mình nói như này cho nó dễ dạ. này. Dạ vâng. Cái về cái phần giá cả đúng không? thì mình không không quan trọng nhá dạ, dạ vâng quan trọng là cái cái chất lượng máy dùng nó có đảm bảo không và cái chế độ nó là hàng chính hãng anh ơi nó là hàng chính hãng chính hãng thì là là, là, là, là hàng nào mà chả là chính hãng rồi em nhưng mà anh đã nói rằng là cái cái chế độ hậu mãi của mình là uy tín không em bên em bảo hành 18 tháng anh ạ sao là 18 tháng à có nghĩa là là là là, là như nào nhỉ có nghĩa là, là nếu em hậu mãi hơn ở đâu mà hậu mãi tốt cho anh em hậu mãi hơn cho anh luôn tức Thế là bảo hành 12 tháng em bảo hành cho anh 18 tháng tức là là, là là bảo hành 18 tháng là bảo hành như thế nào bạn tức là vì sao mà lỗi thì anh cầm qua em gửi đi hãng sửa miễn phí cho anh không mất tiền tức là mình có phải chờ đợi trong quá trình đấy không mình có được đổi trả phải không? chờ đợi anh ơi theo quy chuẩn của hãng phải chờ đợi bao lâu là tôi tôi đã lại tiếp tục quay trở về với cái con đen trắng à hay là như đúng đúng rồi anh thế là bên mình là có chế độ một đổi một không nhỉ hay nhau nhỉ dạ không anh ờ. vì quy chuẩn của hãng bây giờ không có một được một anh người nhưng mà thường thường là cái tỷ lệ mà mà để mà phải bảo hành như là nó có gì cao không bạn rất ít rất ít vâng. cái giá của nó bây giờ là, là khoảng bao đô bạn 28 triệu 790 ờ, đô đô đô Nhưng đô đô bạn này đô. đô thì bên em không không thu mua anh ơi em Việt Nam em chỉ dùng tiền Việt thôi à vâng. thật thà chất phát đấy như dạ, này vâng. nhá thì uh, bởi vì là mình uh, mới đang xây dựng cái hệ thống công ty ấy mà bạn hiểu không thì mình uh, muốn là đồng bộ cái cái cái cái iCloud để mà cho tất cả nhân viên nó sử dụng ấy thì là tầm... hỗ trợ miễn phí cho anh tất cả mọi thứ ờ thì là hệ thống uh, có 5 nhân viên thì là mỗi một dạ nhân vâng. viên là sẽ là một cái và và và, và cùng một đồng bộ iCloud để mình quản lý bạn hiểu không ok không vấn đề anh cứ qua bùn mươi số đảng này hỗ trợ miễn phí hết rồi anh bạn nào là nhân viên của Clickbuy hay là của chi nhánh hay là em nào? quản lý em quản lý tại chi nhánh à quản lý ở à, quản lý ở à. dạ vâng. tức là Clickbuy dạ vâng. là có bao nhiêu chi nhánh nhỉ bạn nhỉ nó là chi nhánh nhưng mà em quản lý tại chi nhánh xã đàm luôn anh à thế cái hệ thống này là uy tín gì <laughs> dạ vâng bởi vì lúc vừa nó có một chú em chú ấy là công tác làm việc tại bên quán sửa điện thoại ở ngay khu vực làng mình mà nên là, là chú bảo là bên này là uy tín em hiểu dạ dạ dạ, dạ vâng ờ, em hiểu có gì anh ờ, lúc nào anh rảnh hoặc anh cần ship thì anh cứ điện cho em bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ đây để anh anh nói này cho dễ này tức là dạ. anh ờ, có chi nhánh ở 5 tỉnh thành em hiểu không dạ. thì là dạ. em em có ship được về cho các tỉnh thành đấy để cho nhân viên anh nó nó, nó dùng không tức là các bạn cửa hàng trưởng của anh đấy dạ dạ được anh ơi ờ à, thế là là thời gian ship bao lâu không em ờ, nếu mà ở nó khoảng 2 ngày nữa còn nếu mà ở các huyện thì nó khoảng 3 ngày nữa tức là, là, là nếu như mà mình uh, theo bạn là bạn bạn tư vấn cho mình là mình nên dùng uh, iPhone hay là là dùng Samsung để quản lý nhân viên nó dễ nhỉ và phải dùng hai sim ấy. Đấy, iPhone iPhone này tức là là, là nó có hai sim không của bạn có hai sim anh ơi à một sim vật lý và và một sim kia đúng không nhỉ dạ đúng rồi rồi ok thế là cái giá thành bạn nhân nhanh cho mình là 5 con là bao tiền Dạ vâng, anh đợi một chút. Ờ... À, ờ, 143 triệu 950 nghìn anh ạ Chờ tí mình đổi sang đu xem nào Nà, à, Tức là nó dạ. rơi tầm khoảng uh... à, 144 triệu anh ạ à, 144 triệu tầm khoảng 7 nghìn đúng không ừ, Tầm 6 dạ, 7 vâng. nghìn rồi ok Thế như này này dạ, dạ. Cái này là chắc là cũng không cần phải là ký kết gì đâu Mà đơn giản chỉ là là mình bảo các cái chi nhánh trưởng cửa hàng ấy là, là, là điện cho bên bạn sau đó là bạn uh, uh, logistics đi đúng không? Ừ. Dạ nào, dạ vâng. Là bạn dạ vâng. bạn chuyển đi luôn đi. Đúng rồi anh. Ờ, thanh toán thì, thì mình sẽ banh cho bạn này như nào hay có cần đặt cọc trước không? Dạ anh banh trước cho em ạ. Banh tất cả tiền á? Ờ, nếu mà ờ, anh à, cũng cũng cũng không không cần thiết đâu. Nếu mà một máy thì anh đặt cọc giúp em khoảng 500 nghìn thôi anh ạ. Tức là mỗi một máy là 500 nghìn này. Dạ đúng rồi anh. 5 con máy thì ở ừ chứ bộ... Ờ, hai triệu rưỡi ạ. Ờ chứ dạ. mình tưởng là banh hết số tiền ấy thì mình đang định bổ bật cho bạn nghe cái bài biết tìm đâu. <laughs> thật chứ dạ, anh dạ. Mình... Bây giờ à, này, dạ, bây giờ dạ. bạn bạn, bạn bạn bạn um, uh, trong quá trình mà hỏng hóc hay là sửa đổi thì là có vấn đề gì không bạn? Dạ, anh cầm qua bên ờ, anh gửi về bên em, bên em ờ, gửi đi hãng miễn phí cho anh nhé. Vâng, phải chờ 15 nhá. ngày. 15 tháng, vâng. Cái thời gian chờ đợi thì 15 đến 21 ngày. Tức là là, là, là, là, là, là mình thấy là bên các cái cái đơn vị khác là người ta là chỉ là cho bảo hành 10 12 tháng đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ, nhưng mà bên em thì 18 tháng luôn anh thế là bạn là chân trong ở bên iPhone đấy tức là hoặc là dạ không ạ tức là em em thấy thích anh nên là em khuyến mại thêm cho anh 6 tháng nữa còn hãng thì bảo hành 12 ờ, tháng thôi còn như em thích anh em cưới mại thêm doanh anh 6 tháng nữa thế là là là, là là là là ví dụ như là mình hỏng hóc thì bên mình có bên sửa chữa không nhỉ ờ, thực ra thì bên em có nhưng mà em thì em vẫn hướng khách hàng là gửi đi hãng thì những cái linh kiện hãng hoặc là những cái quy chuẩn hãng thì nó sẽ tốt hơn tức là những, hàng này nó ví dụ như là những cái lỗi nào ấy mà mình có thể là những cái lỗi ví dụ như là vỡ màn hình màn hiếc chẳng hạn thì là bên mình là, là có sửa chữa luôn được không vâng mà có có hỗ trợ sửa chữa anh đấy ờ thì là là cái giá thành sửa chữa là là cũng phờ đi luôn ở hay là như nào nhỉ dạ sẽ mất phí anh ạ nếu mà anh làm rơi vỡ vào nước thì hãng người ta từ chối bảo hành Nếu anh gửi đến bên em thì ví dụ là cái linh kiện giá nó một triệu thì em lấy anh một triệu thôi em không lấy anh tiền công à tức là là lấy linh kiện gốc đúng không nào dạ đúng rồi và dạ. bớt đi thời gian phải chờ đợi đúng không dạ đúng rồi bởi vì là cái cái cái cái công việc đặc thù của bọn mình ấy là công việc là nó cái tính gọi là, là quyết đoán và cái tính gọi là thời gian nó là cái tiêu chí hàng đầu nên bây giờ lại chờ yeah. 15 20 ngày thì mình rất là là, là khó xử. Thế ví dụ như yeah, dạ, là dạ, trong yeah, dạ. quá trình mà mình cho nhân viên gửi lên đấy thì là là là, là, là toàn bộ cái thông tin nó lên là có bảo mật không ạ? Cái thông tin của khách hàng thì bên em không không lưu trữ. Trước khi ờ, anh gửi máy bảo hành thì bên em thì anh ờ, nên backup dữ liệu cá nhân của mình trước. Đấy còn bên em sẽ không lưu trữ và bên em không có trách nhiệm backup cho anh nghe. Quên thế thế thế, thế là, là, là mỗi một con là bao tiền nhỉ bạn đọc lại này ờ, 28 triệu 790 nghìn anh ạ có cái hàng nào dùng nước nước rồi không bạn này nước ờ, thì em này không có thì em chỉ còn à, hàng chính hãng may mới thôi nhỉ thế cái con gì mà Philip Philip gì mà nó gập gập ấy là dòng dòng gì ờ, máy gì hả anh máy Philip ấy mà nó gập gập gập gập ấy ờ, máy gì anh nhỉ em chưa nghe rõ ạ máy gập của Samsung ấy à đấy là Zfo anh ạ Zfo thì nó đắt hơn nhưng mà em khuyên là không nên dùng Zfo bởi vì Zfo thì cái độ bền nó không cao anh ạ à dạ vâng ok ok ok nha rồi dạ, dạ vâng dạ vâng tí nữa là là là bên bên trưởng phòng kinh doanh của mình là là, là bạn nó sẽ điện cho bạn và và và và, và banh cho bạn luôn nhá dạ vâng dạ vâng bạn bạn cứ gửi số tài khoản đi nhá ừ dạ vâng dạ vâng à này nhưng mà ở bên mình nó có khuyến mại cái thẻ thiết gì không ở đi mẹ à mày đáng quên mình quên mẹ mất rồi vừa vừa ứng cho thẻ khuyến mại nhỉ ngu thật địt mẹ à